đứng từ xa bạn trai của em em đang vẫy lại cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao để trái tim anh dù cô đơn vẫn sóng trào chẳng biết cách nuông chiều chẳng làm sao để hiểu tình cảnh xa rời thật tâm anh chỉ mong 这。 んでる có thể thấy được mình